Minh Toàn à, xin trân trọng mến chào các anh chị và các bạn Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại bãi biển Bãi Cháy Và đây là đang mùa hè nên mà cái uh, à, lượng người về tắm biển Bãi Cháy rất là đông Bãi biển Bãi Cháy thì à, trước đây nó là nằm ở trong cái cách đây khoảng uh, 1 km Bây giờ thì nó dồn ra phía ngoài này rồi Và bây giờ Minh Toàn sẽ xin mời các anh chị Minh Toàn chúng ta hãy đi dạo một vòng của ờ, biển bãi cháy xem biển bãi cháy như thế nào nhé đây ở biển ờ, bãi biển thì hay có các cái dây phao như thế này Đấy. này hút đông rất là đông trẻ em luôn hút rất là đông trẻ em luôn có một bên này chôn về phào dưới nhiệt độ ngoài trời bây giờ là đang là 26 27 độ C chính vì thế mà người về đây tắm biển khá là đông trước đây thì trên này cách đây khoảng uh, trên này trên cái uh, cái cái cái răng răng rửa trên này thì cách đây khoảng 1 km bãi biển nó nằm ở trên đấy đây. ngoài khu kia là đang uh, đang đóng cái uh, cầu tàu đóng cái cầu cầu tàu đây có em các em gái khá là xinh Đấy, ví dụ như em bằng trước này xinh luôn Rồi, em này đi tắm biển mặc khá là lúc tắm biển thì à, các anh chị cũng nên nhớ là nó có các cái đường phao nhỏ nhỏ đằng trước nếu mà chúng ta mà có đi bơi thì đây các cái dây phao này là nó hạn chế cái vùng tắm của chúng ta ở phía ngoài chúng ta sẽ đi dọc tiếp theo cái bờ biển này để gửi đến cho các anh chị số cái hình ảnh cách đây một tháng thì Nguyễn Toàn là gửi một số cái hình ảnh đến cho anh chị nhưng mà à, bãi biển rất là vắng ngay cái bãi biển này thôi thì uh, bây giờ thì cái lượng người về đây tập trung rất là đông luôn vào wow, đằng trước uh, có một số em cái rất là xinh đỏ trời trước mặt chúng ta là cái ờ, cái cái đảo đấy là đảo ở ngoài vinh rồi đấy loại này khá là đồng tiền lắm mặt không giống ai luôn dọc cái bài này khá là rộng luôn các anh chị ạ đây em nhỏ tí hòn hôm qua thì là ở à, tại biển bãi cháy này là mới thông cái à, cái đường báo biển đường mà ô tô nó đậu nhiều nhiều ấy là đường báo biển qua mới mới thông và có caravan ở đây có các cái biển báo ngày toàn quay một số hình ảnh nhưng mà à, có tiếng nhưng mất luôn hình do trục trặc về máy quay cái cháy à, mới đấy à, mới vào mùa thôi hôm nay cũng là cuối tháng tư vào mùa thôi nhưng mà nhìn rác rất là bẩn đây các cái rác này rất là bẩn và Minh Toàn sẽ à, đi dọc cô đến tận phía đằng cuối kia Minh Toàn xin phép là dừng cái video này ở đây cảm ơn các anh chị và các bạn à, theo dõi video để theo dõi để các cái nơi du lịch của Hạ Long như là ở các sinh lam thắng cảnh hay là các cái bãi biển rất mong các anh chị bạn chúng ta hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi các video mới thú vị cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo